Peter Đại Đế, tuần dương hạm mạnh nhất, uy lực và hủy diệt nhất chiến hạm số 1 của Nga và cả thế giới. Chiến hạm Peter Đại Đế là cách gọi theo tên vua Piotr Đại Đế ông được xem là một trong những nhà cải cách kiệt xuất trong lịch sử Nga. Chiến hạm Peter thuộc lớp Kirov và là mẫu tàu chiến lớn nhất mọi thời đại. Đây là những tàu chiến mặt nước có kích thước và lượng giãn nước lớn nhất thế giới hiện nay. Tàu tuần dương Peter Đại Đế có lượng giãn nước là 25.800 tấn, chiều dài 250 m, chiều rộng tối đa 28,5 m thủy thủ đoàn 760 thành viên. Tàu tuần dương hạng nặng Peter Đại Đế như một pháo đài nổi mang theo vũ khí, có khả năng chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào, tốc độ tối đa 32 hải lý giờ và tầm hoạt động không giới hạn. Tàu hiện mang sứ mệnh soái hạm của hạm đội biển Bắc. Tàu có hình dáng, kích thước vượt trội hơn với tất cả những loại chiến hạm khác nên còn được gọi là tàu tên lửa hạng nặng, với sức mạnh uy lực đủ để hủy diệt bất cứ mục tiêu, kể cả hạm đội tàu sân bay nào trên thế giới. Peter Đại Đế được trang bị hàng loạt vũ khí hủy diệt tối tân, bao gồm tên lửa chống hạm P-700 Granit có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, cũng như tên lửa phòng không hạng nặng S-300, S-400, đồng thời cũng sẽ được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon mới nhất và nhiều tên lửa chống tàu ngầm, chống tàu nổi khu trục và những chiến hạm khác. Tuần dương hạm Peter Đại được thiết kế để đối phó với cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ và khối quân sự NATO, tàu tuần dương lớp Kirov với trang bị 300 quả tên lửa cùng hệ thống phòng thủ dày đặc và tối tân. Liên Xô gọi lớp Kirov và là tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng động cơ hạt nhân, còn các chuyên gia quân sự phương Tây gọi Peter Đại Đế là thiết giáp hạm tuần dương. Tuần dương hạm lớp Kirov được thiết kế với khả năng độc lập tác chiến hoặc nằm trong một biên đội hỗn hợp gồm tàu sân bay, tàu tuần dương và tàu khu trục. Mục tiêu chính của Kirov là các tàu nổi trong cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ như tàu sân bay lớp Nimitz, tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Để đáp ứng nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, mỗi chiếc tàu tuần dương lớp Kirov đều được trang bị nhiều loại vũ khí tiến công và phòng thủ, biến chúng trở thành những pháo đài khổng lồ trên biển. Vũ khí tấn công chủ đạo của Peter Đại Đế có 20 tên lửa hành trình diệt hạ P-700 Granite có tầm bắn lên tới 625 km, mang theo đầu đạn nổ nặng 750 kg hoặc đầu đạn nhiệt hạch có sức mạnh tương đương 25 quả băng nguyên tử ném xuống Nagasaki. Tên lửa có tốc độ bay lên tới 2.000 đến 3.000 km/h. Về mặt phòng thủ, thì chiến hạm Peter Đại Đế dựa vào nhiều hệ thống tên lửa phòng không. Đầu tiên là tổ hợp S-300, S-400 cùng với 96 tên lửa 48N6E. Tên lửa có tầm bắn tối đa 150 km và tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Ở tầm trung là 128 tên lửa của tổ hợp 3K95 kín gian, trong trường hợp tên lửa diệt hạm đối phương vượt qua được hai lớp phòng thủ này, chúng sẽ phải đối mặt với 44 tên lửa của tổ hợp Osama và 6 bệ phóng tên lửa tầm gần cắt tân. Tàu ngầm của đối phương cũng rất khó tiếp cận để tấn công Peter Đại Đế. Vì Đại Đế được trang bị 10 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể phóng được ngư lôi tai 53 hoặc tên lửa chống ngầm RPK-2. Trên tàu còn 4 bệ phóng kép chống ngầm RBU-1000 và RBU-12000,